trời mùa lũ đầy chiều lũ nhé lũ nhé bà chữ lũ mùa lũ cơ cơ trong chú xìa cho cho kia lũ nature love. You take by longe de um gentil.